Hello anh em, xin chào các mọi người nhá Chào mừng tất cả anh em tiếp tục đến kênh mình Ok chưa thì Hôm nay mình sẽ cầm cái số vốn cao hơn là mãi số vốn nhỏ Thì anh em chắc là anh em cũng chán rồi Ok chưa, hôm nay mình sẽ cầm số vốn 10 triệu Mình uh, hôm nay sẽ đi à, săn một vài cái hũ gì đấy Chẳng hạn như vậy Ok nhá, thì vẫn là như bao video trước thôi Thì anh em đó là hãy dự đoán kết quả sổ số Và dự đoán kết quả số và chúng thì anh em sẽ nhận được ờ, cốt nhá ok chưa thì anh em nào nhận được cốt ở video rồi thì anh em ấy nhận được uh, đoán chúng thì anh em ờ, kéo xuống comment nhá thì mình có sẽ trả lời comment của những cái người chúng đó ok chưa thì bây giờ mình sẽ cầm 10 triệu hôm nay thì không đấy nữa hôm nay mình cầm 10 triệu đi săn hũ vốn 10 triệu này thì đi săn hũ là mới ok được thì mình chơi slot bóng đá đi slot bóng đá một triệu à chơi phòng 1 triệu thì cược à tối đa là cược 1 triệu phát à thì căng cược tầm uh, à, 20 từ 10 cược 500 đúng không uh, 5 à 5 à? mình rưỡi 200 rưỡi là đi uh, ok rưỡi thì mình chạy thôi đó xem không biết được không được thì ngon thì thôi ok phát đầu tiên được bao nhiêu đây ngon 400 này u rồi nổ tiếp 500 nổ tiếp đi u rồi ôi phát đầu tiên vào ngon thế chưa gì nó vào 900 rồi ui nổ tiếp ui 900 ngon thế ui nổ tiếp kìa triệu luôn nổ tiếp không ngon triệu anh em ạ chưa gì phát đầu tiên vào triệu rồi quay phát đầu tiên ngon ngon này một triệu triệu tròn luôn ok này tiếp này không biết săn được không nữa Ui suốt rồi suốt rồi suốt rồi Ok này bao nhiêu đây 900 Được phát 900 Nếu mà săn thì uh, Mình cố gắng Nếu như mà lên được tầm 20 củ thì nghỉ Không gãy thì thôi phải chịu thôi Ui rồi gãy liên tục kìa Suốt tiếp rồi Suốt dòng 3 rồi à, Suốt dòng ờ suốt dòng 3 rồi 800 Suốt dòng 3 được 800 Nó sút vòng 4 vòng 5 thì tuyệt vời Bao nhiêu đây 200 Lại tròn 10 triệu luôn rồi Chả thấy đâu cả Ok này 150 Nổ tiếp không Tiếp này 225 Combo X2 X2 Có mỗi phát đầu tiên lên X5 đẹp thế Ui rồi phát này bao nhiêu đây 150 không ăn thua không ăn thua lắm anh em ạ nổ ba dòng này không ăn thua nổ hai dòng cuối em đẹp đá đá vào vòng cuối dòng cuối đẹp anh em ạ gãy rồi có khi gãy rồi phát này gãy to ấy còn 8 triệu này sút rồi sút dòng 3 này ok đẹp xịn luôn 3 triệu đẹp thế sút phát 3 triệu nó sút thêm hai ba phát nữa đẹp anh em nhỉ ok này vẫn chưa ăn thua combo x2 này combo x3 này x4 luôn này có lên được x5 không x5 à không lên được rồi không lên được x5 rồi gãy gãy tiếp gãy tiếp này ui đi bộ lâu thế ui ui cho đi bộ mình hơi xa nhá lại xuống 10 triệu rồi được ít 250 à nổ có hai dòng đầu không ăn tua đây là nổ dòng này thì may ra còn được tí nổ dòng cuối mới đẹp rồi suốt dòng này đẹp rồi suốt dòng 4 này đẹp rồi đấy bảo suốt dòng 4 này là đẹp luôn suốt dòng 5 thì tuyệt vời luôn anh em ạ riêng nó suốt dòng 5 thì thôi rồi luôn rồi không cần phải kể chuyện không cần phải kể chuyện anh em ạ phát được bao nhiêu đây quanh đi quẩn lại mãi này anh em ạ ui rồi ôi vẫn 11 triệu lại gãy tiếp nó cứ à, suốt một phát nó cho mình đi bộ hay cao u rồi đây rồi dòng 650 nối x2 không nối x1 thôi à? không nổi lên x hai, mong nó suốt dòng cuối đẹp ít không à 50k không được xịn lắm nối x2 150 nối x2 thôi không nối được x3 gãy này ô rồi nổ phát này bao nhiêu đây 600 không ăn thua nối hai không không nổ bao giờ mà lên được dòng 4 đẹp nổ dòng 4 tuyệt vời luôn anh em nhỉ Ui rồi rồi nổ dòng 3 dòng 4 này ai dụ nổ dòng 5 chứ nổ dòng 5 tuyệt vời nổ tiếp này Ui rồi combo x4 rồi x5 không Ui rồi x5 này 5x 5x lên 6x mình chưa bao giờ mình hiếm không phải chưa ở đây này nổ phát này 400 không ăn thua lắm hiếm lắm mình thấy lên được x6 quen đi mãi 10 triệu thôi trên dưới 10 triệu không lên được cao sút rồi ủi sút dòng 2 không ăn thua lắm dòng hai con thua lắm 700 Gậy tiếp này Gậy ai giờ Nổ này bao nhiêu 50k không ăn thua Nổ hai dòng đầu không ăn thua Được ít không à Gậy này Ui rồi gậy tiếp này Gậy tiếp này Sút dòng 5 mới đẹp Cố gắng đợi phát sút vòng 5 thì tuyệt vời Ui rồi nổ bao nhiêu đây 700 không ăn thua X2 không Không X1 thôi à? X1 thôi à Quay 5k này có vẻ hơi lâu anh em ạ Biết bao giờ mới lấy thôi Có khi phải chuyển đi Chuyển tăng lên tí đi Tăng lên tí đi Ơ, vẫn auto à? Ok, tăng lên uh, à, 10k 10 qua là quay 500 một phát đấy anh em 500 phát hơi căng đấy Quay được 20 phát à Đẹp Triệu bạc này Nổ tiếp không? Nổ tiếp này Ui ngon Triệu rưỡi này Triệu sáu chứ Nổ tiếp Ôi không được Ui giời cho đi, đi bộ thì cũng, cũng vãi đái luôn Ui 8 triệu rồi Rồi bao nhiêu đây Triệu, triệu rưỡi đẹp Triệu rưỡi đẹp rồi nó sút phát nào xem uh, quay này đời sút rồi sút dòng 4 đẹp quá sút dòng 4 ui rồi dòng 4 được ít quá nổ được có 3 không được nhiều lắm nổ được hơi ít xuống 4 nhưng nổ hơi ít cái này bao nhiêu đây 600 mà 600 không ăn thua nổ tiếp ui đẹp triệu ba này tiếp phát nữa này ui rồi không tiếp phát nữa được bàn tay vàng trong lòng bốc cứt à, bẹt tay vàng trong lòng quay hũ rồi ui nụ này nghèo quá hơi neo tí chưa tới đây ui phát này triệu ba lên ba nổi đẹp như thế mà không lên được cao nổi đẹp nong nanh như thế mà không lên được cao ui lại cho đi bộ được ăn được tí nổ ở đây rồi triệu hai đẹp nổ tiếp triệu bảy đẹp tiếp đi em nào ui rồi được triệu bảy nổ này bao nhiêu đây 600 tiếp 1 triệu ôi trời x2 thôi không lên nữa lại quay đi còn lại cứ mãi trên dưới 10 triệu này khó nhờ anh em nhờ chưa phát nào căng nữa cơ mong được một phát căng nó chơi sút phát nào căng mà mình nổ được to cơ ui rồi ôi quanh đi còn lại mãi 90 triệu này biết bao giờ cho lên được bây giờ mà cũng chả biết bao giờ cho hết được bây giờ bao nhiêu đây 700 à 700 nghèo không tiếp này triệu hai này tiếp đi em nào ôi rồi không được quanh đi 89 triệu rồi, gãy không sút phát dòng 4 dòng 5 đi em nào sút phát dòng 4 dòng 5 đẹp ừ đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi ui rồi chả thấy mẹ gì quay rõ đẹp mà chả quay lại chả dính cái gì còn 7 triệu rồi nổ bao nhiêu đây 2 triệu tư đẹp xịn xịn xịn nổ tiếp đi ui rồi hơi nghèo tí rồi quay đi còn lại mãi cứ 8 9 triệu mới 10 triệu này ui rồi lại xuống 7 triệu rồi ui rồi Ui rồi xuống 6 triệu luôn Ui rồi Không ăn thua lắm 100 nghìn nữa Ui rồi Không ăn thua lắm Tiếp đi em nào Ui rồi Ui rồi không ăn thua lắm 150 Bao nhiêu đây Tổng 350 Tiếp đi em nào 400 ui vẫn lỗ 100 đù lại xong lại cho mình đi bộ không suốt quả này gãy rồi anh em ạ theo tiếng này tiếng gãy rồi còn 5 triệu còn 5 triệu thôi à còn 4 triệu này thôi gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy u rồi đây rồi suốt suốt dòng 3 suốt dòng 3 không biết được nhiều không đâu ui rồi không được ăn thua 2 triệu 2 triệu tư ui gãy quá lại xuống 4 triệu rồi lại suốt dòng 2 nữa suốt dòng 2 không được mấy nốt được 900 suốt dòng 2 được 900 ăn thua không nổ phát nào kìa hơi bị nghèo đói đây rồi bao nhiêu đây 2 triệu 2 triệu rưỡi tiếp đi nào ui rồi ôi 2 triệu tiếp đi nào tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp ui gãy thế cũng được rồi bao giờ lên bitcoin hơn được to cơ mình xuống lại quay lại xuống 5 triệu đây này được bao nhiêu đây triệu hai này nổ tiếp nào ui rồi tiếp này triệu tư này tiếp em nào ui rồi triệu rưỡi này tiếp ui rồi không được nữa triệu rưỡi xong lại xuống nó lại cho mình đi bộ khám thật game ảo thế nhở hai quả rồi nữa đây quả này được bao nhiêu đây mấy lượt đây phát này thì ờ, xem nào ui rồi rồi 150 này tiếp tục vẫn này này ui gãy rồi là được bao nhiêu đây 150 là triệu rưỡi gãy quá anh em ạ ui lại đi bộ Ui rồi ôi lại xuống 4 triệu Hơi bị ảo một tí anh em ạ Ảo quá ảo quá ảo quá 10 triệu khi bay rồi Kèo này khó vực lắm Được bao nhiêu đây 400 không à Tiếp này 2 triệu đẹp Nổ phát nữa đẹp này Nổ phát nữa này đẹp này 2 triệu 8 080 nghìn Tiếp Ui rồi không tiếp 2 triệu u rồi gãy gãy gãy quả này đi rồi đi đi tong rồi anh em còn 4 triệu này dễ đi đi tong rồi mỗi phát 500 tính ra được 8 phát 9 phát bây giờ được 9 phát được 10 phát à cũng được nhiều đấy 2 triệu này nổ phát nữa để ạp để ạp tiếp phát nữa đi xin combo x5 nào 3 triệu nổ tiếp để ạp x4 này tiếp phát nữa đi em nào 3 triệu này tiếp phát nữa Ui rồi đẹp quá Kịch 5 phát x6 đi Có x6 không? Không có Đẹp quá Rồi suốt suốt dòng 2 Dòng 2 chắc không được mấy Ai rồi Đẹp thế Được này 5 triệu Ui Mịn luôn anh em Xịn ngay Nổ phát được thế ngon xịn ngay Cố gắng lên 20 củ để nghỉ Nếu như may lên được 20 củ nghỉ X2 này Lên được x bao không được Vẫn một cơ hội lên được Vẫn vực được anh em ạ Đây rồi Nổi liên tục luôn anh em 5 triệu nữa à Ui 5 củ 15 rồi năm củ nữa nghỉ nhá Ui rồi giật này Giật tiếp phát nữa đi em nào Xịn quá anh em 5 triệu mốt nổ Ui, Không nổ nữa 15 triệu 5 triệu nữa là đẹp Nổ phát nữa đi nào Đây Ui rồi Tí nữa sang dòng nữa đẹp không Nổ tiếp đẹp triệu 2 này tiếp đi nào dậy rồi đẹp quá 15 vẫn 15 nổ quả to to nó sướng nó sút vào dòng 4 nó sướng tầm này dòng 4 dòng 5 đẹp sút vào dòng 4 dòng 5 đẹp xịn luôn sang xịn mịn luôn Ui rồi lại chạy rồi Lại đi bộ rồi Bao nhiêu đây Triệu hai được Tiếp đi em nào triệu tư được tiếp nào không được nào à vẫn được à triệu vẫn triệu rưỡi này tiếp nào hết rồi triệu rưỡi thế được rồi bao nhiêu đây 100 nhàm không à đây 100 đây 170 tiếp nào tiếp nữa đi em nào Ui rồi có lên có khi phát này lên được x6 ngon Ui rồi ôi x6 thật đi x5 rồi x6 đi em nào rồi x6 được lâu lắm thấy có phát x6 thấy phát x6 không được mấy anh em ạ x6 được có triệu gần 2 triệu xong lại gãy lại đi bộ <laughs> đi bộ mới phát cũng coi như hòa luôn sốt đi em nào ui rồi nổ nổ ui rồi đấy được phát này không biết là ok không nữa mình vẫn chọn ly cửa này em nào Ui rồi vào phát gãy luôn Chán nhở Được phát thì vào gãy luôn Chả được cái mẹ gì Lại sút dòng 2 Dòng 2 không biết được mấy không Không được mấy không được mấy Triệu rưỡi Sút dòng 2 là triệu rưỡi Lên 20 triệu khó phết anh em ạ Lên 20 triệu khó phết anh em ạ 11 còn 9 triệu nữa nổ này bao nhiêu đây triệu 3 à? nổ tiếp này triệu 8 triệu 9 này tiếp phát nữa này 2 triệu này lên phát nữa này lên nổ lên nổ lên lên to nó phát nữa nó phát nữa rồi không được nó khó quá anh em ạ lại quay đi 13 triệu bao nhiêu đây 600 nổ này u rồi nổ bao nhiêu đây triệu 6 này ngon tiếp phát nữa tiếp phát nữa triệu 7 này tiếp không hết triệu 7 lại 13 triệu nổ này đẹp xịn luôn anh em quả bao nhiêu đây xịn luôn lên 5 triệu ông 2 triệu rưỡi đẹp nổ phát nữa đi ok này tiếp phát nữa đi em nào 16 rồi xịn xịn xịn xịn Ui rồi 16 là được rồi lên 16 xịn ngay 5 triệu thôi đúng đúng rồi dòng 3 đẹp đủ luôn này đủ không đủ ui không đủ không được không được dòng 3 ít quá rồi 800 này tiếp phát nữa ui xịn xịn xịn xịn xịn ui rồi sắp đủ tiếp phát nữa ui xịn xịn quái nổ không được phát nữa đi ui rồi không được vẫn 16 triệu cố gắng chốt x2 vốn lên là 3 là 20 triệu khó thế à anh em chẳng nghĩ khó đến thế sao lại xuống 15 à nổ phát nữa là đẹp nổ phát 5 triệu đẹp găng tay đi găng tay phát găng tay xuống ui không được rồi không được rồi đây rồi suốt dòng 2 dòng 2 ái à, già được dòng 2 vì 2 3 5 6 cái áo 6 áo 3 triệu 6 được 17 rồi còn thiếu 3 triệu thôi bàn tay vàng trong làng quay hũ mà anh em yên tâm không phải bàn tay vàng làng bốc cứt đâu mà sợ tiếp này u rồi triệu uh, tư à Tiếp này u rồi Triệu mấy triệu 6 này Tiếp đi tiếp đi Ui gãy Triệu 6 Thôi được Tiếp này Ok này Bao nhiêu này Tiếp đi tiếp tiếp tiếp tiếp Không được À đây Vẫn còn cơ hội nổ tiếp Ui giời không nổ nữa Đây này u rồi Thế không đẹp mấy Nổ ít quá Không được mấy Cũng gãy Lại đi bộ Ăn là phát xong lại đi bộ dài dài bao nhiêu đây 200 ít quá không được ăn thua anh em ạ không được ăn thua rồi 400 còn chưa được nổi 500 rồi. lại đi bộ đấy bao nhiêu đây 150 gãy thật tiếp này 350 vẫn lỗ 400 lỗ 100 mất 100 lại xuống 14 rồi đây này ui rồi cái cũng không được mấy không được mấy không được mấy không ăn thua nghe tiếng này tiếng không được mấy rồi kiểu nổ dai này không được mấy rồi kiểu nổ một phát ăn ngay cơ quay đi còn lại lại xuống 14 triệu muốn x24 nó hút kinh quá khó lên quá anh em ạ combo x2 à, vẫn còn cơ hội nữa vẫn còn có thể lên được pha to được nữa vẫn còn cơ hội được pha to nữa găng tay ui rồi không xịt lại còn 13 là trôi đây rồi suốt dòng 3 này suốt dòng 3 này ui rồi không được mấy rồi nhìn cái ba bên này không được mấy anh em ạ Ui rồi lại số 13 Nó cứ nổ một phát Sút một phát xong nó bắt đầu cho mình đi bộ dài Xong bắt đầu là cho nổ tí nữa Sút dòng 4 dòng 5 đẹp Chưa thấy sút dòng 5 phát nào Không đoán thua Lại 12 rồi Lại trôi rồi Cầu này lại trôi anh em ạ Cầu này lại cho bỏ auto này Phát này lại chơi cao này 9 triệu à 9 triệu quay được đúng 9 phát Mình nghĩ 9 phát này phải nổ thôi 9 phát này phải nổ được phát nào đấy Thì đẹp Không đi chịu Coi như là đôi tàn 500 này u rồi gãy gãy gãy gãy gãy u rồi gãy tiếp này Còn 7 triệu Có khi phát này liều Liều lại xịt anh em ạ ui rồi đi bộ ghê thế ui rồi bốn triệu ui rồi mong nó nổ một phát là có khi là đủ luôn đấy đây rồi sút dòng ba đẹp quá ui rồi không ăn thua 3 triệu không ăn thua anh em chán thế bao nhiêu đây triệu hai à tiếp Ui rồi đẹp phát này 2 triệu 3 triệu này 3 triệu tiếp đi Tiếp 3 triệu 6 Hết 3 triệu 6 lại lên 9 triệu à Xong nó bắt đầu lại cho mình đi bộ này Biết ngay mà Nó lại cho mình đi bộ dài dài này Bao nhiêu đây Triệu 2 2 triệu 3 2 triệu 9 Đẹp rồi 2 triệu 9 là đẹp rồi Ui rồi Không ăn thua rồi anh em ạ Nguy hiểm quá Quay đúng 8-9 phát này gãy này Chịu chết người thôi anh em 700 Ui rồi ôi Nó đi bộ cho mình tầm 7 phát thì đúng là đau đầu Phải gọi xin người Sút phát nào đẹp đẹp đi em nào Được phát sút đẹp đi em nào Gãy à ui rồi đi bộ rồi đi bộ rồi bao nhiêu đây triệu tròn triệu hai triệu tám ui rồi đây rồi đây rồi đây rồi chứ đâu 4 triệu 5 triệu tiếp đi ui rồi 5 triệu lại lên 9 triệu Đấy quay phát Ăn phát này xong là nó bắt đầu cho mình đi bộ dài dài đấy Úi rồi Úi rồi Ăn phát 5 triệu đi bộ 6-7 phát này chịu Úi rồi Úi rồi Thôi xong Thôi xong rồi Đây rồi Bao nhiêu là 2 triệu tư Tiếp 2 triệu 8 Tiếp đi nào Úi rồi 3 triệu Tiếp em nào Gãy 3 triệu 3 triệu lên 6 triệu còn 6 phát 6 phát sút đi Sút Ui không có rồi Không sút à U bao nhiêu đây Triệu 6 Tiếp này Lại lên 2 2 triệu này Ui rồi lại còn 5 phát nữa Nào nào nào ok Ui rồi gãy rồi Tiếng gãy rồi tiếng này tiếng gãy rồi thôi, thôi, thôi, thôi còn hai phát cuối cùng nổ triệu bạc tiếp đi triệu sáu tiếp ôi rồi gãy gãy ba phát còn ba phát cuối đời anh em liều không ăn được nhiều rồi đây rồi suốt dòng hai suốt dòng hai thì không ăn thua được hai triệu không à suốt dòng hai được hai triệu ba phát cuối đời không ăn thua rồi gãy gãy quả này gãy thật rồi có một triệu duy nhất thôi xong còn hai triệu hai phát cuối cùng u rồi thôi rồi, rồi rồi phát cuối cùng gãy gãy gãy gãy gãy đây rồi cũng vẫn được triệu hai tiếp đi tiếp ok này hai triệu sáu này tiếp đi em nào tiếp u rồi không xong đi bộ phát này nữa là xong coi như xong xong xong xong xong xong rồi gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy gãy rồi còn 500 một phát này không đủ à 700 không được à hai trăm rưỡi này vẫn không đủ này hình như là phòng này không đủ nữa đủ ma nó cày thế nhỏ cày thế nhỏ 10.000 10.000 cường gì còn 700 700 mong là trăm nghìn một phát quay được 7 phát suốt dòng 2 luôn vào phát suốt dòng 2 luôn suốt dòng 2 được 300 chán hết đời rồi gãy toang 10 triệu là toang rồi còn 500 400 Đi bộ luôn rồi 300 Đi bộ luôn rồi Còn hai phát cuối đời là đi bộ nốt thì chịu Phát cuối cùng đi bộ nốt Gãy chào con gì nữa Cho đi bộ một vòng rồi Còn 25k là làm nốt thôi 10k một phát này Cũng đi bộ luôn hai thành Cũng đi bộ luôn Sạch rồi anh em 15k sạch rồi Không chơi được cái gì nữa Chắc mình sẽ dừng video nhé Bye bye xin chào mọi người nhé